Cha đúng là rắc rối Suốt ngày bắt người ta quét dọn đâu mà có nhiều bụi như vậy Nếu ở trên đời này không có bụi thì hay biết mấy Nếu ở trên đời này không có loại người như mày thì hay đấy Suốt ngày chỉ biết có biết có chơi mà thôi Trời ơi, chẳng qua là con làm việc mà không quên đưa chơi thôi Cha Hôm nay có tiết mục gì không? Mày đã lau chùi cương thi chưa? Dạ chưa Vậy thì đi đi Khoan đã Lúc lau chùi cương thi thì không được đùa giỡn nhất là cái cương thi ngũ đó ông ta là đệ nhất đại lực sĩ của thanh triều và lại là đồng tử thi chưa có vợ chưa có chung trải với phụ nữ qua quý lắm đi đi Ba cái thứ đồ cổ này chả có tích sự gì cả Cho dù lao chùi cách mấy thì cũng có sống lại được đâu Chết mà không chịu nhắm mắt Mày kênh tao hả Tao móc mắt mày Suốt ngày cứ ăn cắp đồ ăn cho mày nè Còn lâu Sao cái mùi gì mà kỳ vậy Không lẽ bị hỏng rồi Cha của mày nhờ có một sức khỏe phi thường Một trí tuệ thông minh Nên mới phát minh được cái cỗ máy này Nếu như cuộc thí nghiệm mà thành công Thì có thể sử dụng trí tuệ của loài người Để điều khiển hành động của cương thi Có vĩ đại hay không Dạ vĩ đại lắm Mày còn đứng đó làm gì Khiên cương thi qua đi Cương thi nào Cương thi ngủ Càng lúc càng ngu À, à con nhớ ra rồi Cương thi mà không có mùi tử khí thì vô dụng nhưng mà cương thi ngủ thì lại khác đó Bởi vì cương thi ngủ Không có suy nghĩ, không có tư tưởng Lúc đó sẽ trở thành là cương thi hữu dụng Trời, đây là cái ký hiệu gì vậy? Đây là ký hiệu của máy điện tử Tổ tiên của chúng ta đã phát hiện từ lâu rồi Nhưng mà rất tiếc không có ai phát triển nó Vậy đây là điện Điện à Thế còn cái chữ gì mà nó dài lòng thòng thế này Đây là cái hiệu nhiều chữ như vậy chắc là hiểu tốt đó. Đương nhiên là tốt rồi Người nước ngoài người ta gọi là danger Còn người Trung Quốc gọi là điện trở Cái máy này hoàn toàn nhờ cái máy phát điện này Mà có điện đấy Trời, chắc là cha vẫn đang mò mẫm đấy phải không? Đúng vậy, khoa học và máy tính đều bắt đầu từ sự mò mẫm mà ra. Nhưng mà bên khoa học, người ta mò mẫm một cách công khai, nên khoa học mới ngày càng tiến bộ. Còn máy tính thì mò mẫm một cách âm thầm. Cho nên mới bị người ta khi dễ Là như thế đấy Cái máy phát điện này Cha phải tốn nhiều công sức năn nỉ của ông giáo sư mua từ nước ngoài về đây đó ứng rồi đó Trời, Cường Thi lại hết hoạt động rồi Con chuột, nó có cái bộ não nhỏ như bị Nó không có cái tư tưởng gì mạnh Phải tìm một con người để thử đi Tao cũng nghĩ như vậy Chừng nào, bây giờ Bây giờ à, thế lấy ai để thử Con của Khổng Bình Con của Khổng Bình lần này nó chết rồi Vậy là con à Não của con nhỏ lắm Não mày không nhỏ Nhưng lá gan của mày nhỏ thôi Chuột không sợ mà mày sợ cái gì Bỏ tay xuống Coi chừng giật điện bây giờ à, Thế có nguy hiểm không à. Không nguy hiểm đâu à. Thế có xảy ra sai lầm không Không đâu Đúng là xui thật thành công rồi Thành công rồi Rất may là cương thi không sao Cha chỉ quan tâm đến Khương Thi mà không quan tâm đến mình Đụng vô đầu ông bây giờ Cha không sao chứ Không sao Bỏ tay xuống đi Bỏ xuống Tại sao lại thế này Lúc nãy con nghĩ cái gì Con nói đụng vào đầu ba Nghĩ thêm lần nữa đi Thành công rồi Thành công rồi uy nghiêm Hãy dùng tư tưởng mà điều khiển nó Ra bên ngoài, nhìn lên Làm cho nó dừng lại đi Dừng lại Sao nó đi khó coi quá vậy Mày nghĩ cái gì biết? à, Con nghĩ đến các cái cô gái đang đi chơi đó mà Nghĩ ngợi linh tinh Bây giờ rất là nguy hiểm nếu mà nó chữ lên đó hả Thì không thể giải quyết nó được đâu Thế thì càng hay Con sẽ điều khiển cho nó đi quậy Mày đừng có đùa nhé Nó chỉ có hiệu nghiệm trong vòng một giờ thôi Mau cất nó lại đi Tao đi thông báo cho mẹ mày biết Tại sao cứ nói là mẹ của tôi Mà không nói vợ của ông Trời có sao không vậy Mày thử té như tao mày sẽ biết thôi coi tướng coi tai cho nhiều người nhưng trong gia đình thì không linh Xin hỏi coi bói hay là tính số bổn mạng Coi là coi cái gì mà tính là tính cái gì coi bói tính toán số bổn mạng hay là bấm số tử vi chuyện gì cũng được cả nhưng lúc mẹ không có ở đây mình làm một cú mới được mày dám ngồi à Vâng thưa đại ca Con biết hai vị đi muốn coi cái gì Muốn coi trận hội của ngày hôm nay Tao chưa nói mà mày dám nói à Vâng thưa đại ca Xin hỏi à, ai coi trước Đương nhiên là đại ca tôi coi trước Tao nói hay là mày nói Đại ca nói Mày coi trước Ngồi xuống Tôi coi trước Vì anh là lấy quẻ hay là tính số bổn mạng Nhất định phải linh Nếu không linh Thì tôi sẽ trở mặt với nha Linh hay không cũng không đưa tiền ừ. Câu này mày nói trúng rồi Hãy coi vận hội ngày hôm nay của tôi Vừa muốn linh vừa muốn nhanh Vậy thì tôi sẽ dùng mai hoa dịch số để tính Vận hội ngày hôm nay của ông Lấy quẻ căn bản là năm Lúc nãy ông bị đánh ba cái Thượng quẻ là 5, hạ quẻ là 3 5 cộng 3 là 8, 8 trừ 8 bằng 0 Vô trung sanh hữu chi quẻ tượng Quẻ tượng trung ngũ hành hữu kim Hôm nay ông sẽ được vàng Được vàng à Phát tài rồi Có thật hay không vậy Lời nói chưa dứt Quẻ tượng đã có số không Có tức là không Nói nhảm Không phải là nói nhảm đâu Đầu tiên ông được vàng Cuối cùng ông lại mất vàng có linh hay không gì, Không linh Không lấy tiền Còn tôi thì sao Quẻ căn bản vẫn là năm Anh là đại ca Quẻ hạ là một Năm cộng một Trừ tám bằng âm hai Vậy là sao Tôi không dám giấu nha Đại ca Hôm nay thế nào anh cũng bị người ta đánh đó Tao bị đánh à <laughs> tao mà bị người ta đánh nó nói tao bị đánh gục tôi chỉ nói thật thôi mà tao cảnh cáo mày bây giờ tao đi uống cà phê nếu như mày nói linh thì không sao còn không linh thì mày sẽ chết đi. chúng ta đi Mẹ nào con nấy mà Mẹ chứ Mày tưởng đâu hôm nay Mày nhặt được vàng thật hay sao Tôi à. đúng là có vàng rồi à. Khẩu súng bằng vàng Đưa đây Của tao Đúng là vàng thật đấy Mới lấy được Bây giờ lại mất như con bé đó rất là linh Linh thì sao Linh thì anh sẽ bị đòn Ai dám đánh tao Đánh đó mày to gan thật đó Dám lấy khẩu súng vàng của tao à Ôi đúng là Linh thật đó Cái gì Linh Đại ca và tôi hôm nay đi coi bói Cô ta nói Tao vẫn chưa nói mà mày dám nói à Cô ta còn nói Coi bói, coi tướng bấm tử gì Cái gì cũng Linh cả Linh lắm đó Lợi hại như địa Vâng, xử bắn Lợi hại mà cũng xử bắn à Mẹ kiếp Phải tranh thủ đánh nó lại Nếu bị xử bắn rồi thì không còn cơ may để trả thù Dẫn đi Truyền lệnh của ta Tất cả phải mặc thường phục Tất cả mặc thường phục Kể cả mày cũng phải mặc thường phục Coi bói linh lắm hả Để xem mày linh hay tao linh Không linh thì sẽ bắn đó Bước đường Bước Nhìn cái tướng là biết tới quậy rồi Mày hãy coi tao quậy bả như thế nào Này xếp hàng đi chứ Xếp cái con khỉ Mười người Xin hỏi ông muốn coi như thế nào Bà muốn coi thế nào thì cứ coi như vậy đi Đi phiền ông ghi bổn mạng của mình vào đây Bổn mạng à Chuyện đó thì quá dễ Xong rồi Ông viết chữ nhân mà Thì đúng là chữ nhân Xin hãy bỏ qua cho tôi nhé Cái nét chữ ông viết quá là xấu đi Bà nói thế gì ờ, Nhưng mà cái chữ nhân này viết rất là có khí phách Có quyền lực Cho dù ông làm nghề gì đi nữa Thì cũng có quyền lực Thế thì tôi làm nghề gì nào Là quân chánh đại nhân ừ. Ông đã xem đây đi. Chữ nhân kế bên là chữ đại có nghĩa là đại nhân Như vậy Ông đã vừa ý chưa đại nhân chưa biểu hiện ờ, ừ. Tôi cũng biết một chữ nhân mời người Phiền anh viết vào đây Không được viết vào đây Tôi là người như thế nào Đây là thủ Chữ nhân viết dưới chữ thủ Có nghĩa anh đây là thủ hạ của đại nhân Đại nhân Vừa ý chưa Chưa vừa ý Qua đi Đây là ân nhân của tôi Tôi sống được là nhờ ông ta Có đúng không đại nhân Nào hút thuốc đi đại nhân Hút đi Hút Tê ông muốn viết chữ gì Viết chữ nhân Chữ nhân Mời viết vào đây Không, khỏi viết nữa Nói miệng được rồi Vậy để tôi nói nha Cho dù vị này là đại nhân của đại nhân đi nữa Thì cũng không phải là quý nhân Vậy chứ là cái gì Là phạm nhân Sao bà lại biết Chứ nhân nằm trong chữ khẩu là cái gì nè <laughs> à? Thế là cái gì Không dám Chữ nhân nằm trong chữ khẩu Như là con người bị giam trong tù vậy Đại nhân đã vừa ý chứ Bại <laughs> phục Khẩu trung nhân Đứng lên Đứng lên Xử bắt ờ, ờ, ờ. Đi Bà giỏi lắm Đi Bà giỏi lắm Trời, bên mẹ thì đông khách Còn bên mình thì ế đến nỗi chỉ có đập ruồi mà thôi Mày mới đập ruồi, tao đang luyện công Chưa mở hàng hả? Bà làm sao mà sánh bằng tôi được Một người thôi là tôi đủ sợ ba năm rồi Buồn đến nỗi ngồi đập rùi để phải không Đúng là chán thật đấy Đâu phải đập rùi Đang luyện công đấy Có đúng không cha Ôi cái con rùi này to quá Chính xác thật đấy Hai cha con đúng là sĩ diện Mẹ mày nói đúng Hơn một năm trời không có ai tới mở hàng Đúng là buồn thật đó Hay là mình đi tìm ma vui vẻ đi Được Mi mi mi mi vui vẻ Lại muốn vui vẻ của tôi rồi Ma vui vẻ Mình phải tàn hình cái đó Ông giỏi thật đó Ông lại tàn hình nữa rồi Đừng có cho họ biết nha Chào cha Xem ra nó cũng đâu có ngủ tàn hình rồi mà biết cầm cây dù Tiểu Minh Chuẩn bị xong chưa Chuẩn bị xong rồi Cha ơi, rốt cuộc cha không đã đợi được rồi Đợi cái gì Có khách đến nhờ cha bắt ma Bắt ma Ma gì đi, Không phải ma mà là cương thi Cương thi Cái con cương thi này nó hoành hành dữ lắm Nó làm náo loạn cả một vùng Vì là cương thi nội can phải không Đúng vậy Tôi đã tìm nó mấy chục năm rồi Rốt cuộc cũng đã tìm được Dương Quynh à Bây giờ nó đang ở đâu Nó đang ở thôn nhà Trần Bây giờ tôi xin phép về để trị thương mà Xin mời Dương Quynh bảo trọng nha Hẹn ngày tái ngộ trúng mánh rồi vì là trong bộ sưu tập của mình lại thêm một cương thi nữa Phen này thì Khổng Bình rơi vào quỷ kế của chúng ta rồi Nam có Khổng Bình, Bắc có thiên hạ để nhất mau Làm cho anh em mình phải khốn đốn Chúng ta phải lợi dụng cương thi này để tiêu diệt chúng nó cái con cương thi nội can này đã có hàng ngàn năm lịch sử rồi Do sư tổ của tôi đích thân bắt được Nó lợi hại như thế nào nào Tôi không chính mắt nhìn thấy Nhưng mà tôi biết Cái con cương thi này Nó rất là xui xẻo đó Xui xẻo như thế nào Sau khi sư tổ của tôi Bắt nó xong rồi thì xui cho đến ngày hôm nay Sư tổ của ngươi vẫn còn sống Sống mấy trăm năm mà còn xui cái nỗi gì nữa sau khi ông bắt quần quân thi nị rồi Thì bị gãy tay, gãy chân Bị tàn phế Thế mà vẫn không chết được Tôi hỏi các ông Già rồi mà không chết có phải là suy không Khổng Bình nếu mà bắt được con cương thi này Nó cũng sẽ xui Mà bắt không được thì chúng ta sẽ cười nhạo vào mặt của nó Vậy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ xui thôi Cái con cương thi này không có gì có thể ngăn cản nó được Nó chỉ sợ máu gà trống Và củi mục mà thôi để cho chắc ăn Chúng ta sẽ vẽ hắc giáo bí thuật lên trên người của nó Cho tăng phần dữ tợn Để cho chắc ăn hơn nữa Chúng ta sẽ đổ hoàng động ngũ độc thủy Để cho nó độc càng thêm độc Để cho nó càng chắc ăn hơn nữa Chúng ta sẽ trộn máu của chúng ta Để cho nó giữ càng thêm giữ Đúng đấy Đưa tay ra đây Của người đâu Sao nhiều máu quá vậy Thế còn của ông đâu Tôi thì khỏi Hai người thấy chưa Càng lúc càng lợi hại Lợi hại Rất lợi hại Không nhìn thấy phía trước có một cổ quan tài à? Đâu có, con chỉ nhìn thấy lưng của cha thôi Lấy đồ nghề Đừng có đi theo tao nữa nha thấy rồi Thế nào Cương thi ở phía trước kìa ta thủ ở phía sau Ở đâu Ở Axi à, thì xoay mặt qua hướng khác tản ra đi tìm nhé Ở đâu nhỉ Rõ ràng là nhìn thấy nó ở phía sau mà Thế nào rồi Tao đã bảo Axie thì xoay mặt qua hướng khác mà con cương Thiên Niệm quả nhiên mô đen Thì ra con cương thi này có khí tản Tao đã bảo đừng có đi theo mà Cứu con với Trời Cứu con Tiểu Minh Coi chừng Tiểu Minh escucha. Tiểu Minh Trời Có phải đốt nó không Đốt cái đầu mày Mang nó về nghiên cứu Đi ờ. Tiểu Minh Chào tài có thể trị được nó Xong rồi Chạy tại sao ờ, Đinh quan tài lại có thể trị được nó vậy bởi vì ở đây có máu gà trống Máu gà trống à Và con gà này nó già 500 năm rồi 500 năm Sao cha biết Ngửi được mà Đồ cổ Đúng là đồ cổ Tuy là xấu thật Nhưng mà có giá đấy Ha ha ha ha ha ha! 大地朝阳气。轩辕镜引乾坤正气。柳枝左右挡煞气。山木顶心，然后顶肺。Trời nó đã hết cục cửa rồi Chả còn lấy hai cái cây kẹp vào người đó cũng bằng thừa thôi Mày mà biết cái gì Đây là loại cường thi Super cường thi đinh quan tài Máu gà chỉ có thể kiềm chế nó được một lúc thôi Nếu mà nó thoát được thì không ai có thể trị được nó đâu Hèn chi Người trong nghề nói nó là một con thi lợi hại Đúng là danh bất hư truyền Trời Đây là phân của con chim Phân chim Thì có gì đâu Đúng là đồ tốt thật Ông Mập Tôi đi chợ một chút Tí nữa bà Mai tới Ông tiếp giùm tôi nha Lần trước bà ấy đã đến rồi con gì Nhưng mà cái thằng lần trước Ông nghe tôi nói đi chứ Vợ cái thằng lần trước nó mạng hỏa Mà tiểu hoa nhà mình lại mạng thủy Thủy hỏa làm sao mà sanh con Thời đại đã khác rồi Trai gái thì cũng vậy mà thôi Tôi nói mạng của nó khác nhau Thôi không được đâu Tôi phải lo công việc của mình mới đã Ông ấp Ý tôi muốn nói là Cho dù không có rảnh thì tôi cũng tiếp bà Mai Vậy là được đấy Tôi sẽ trở về ngay thôi Mm-hmm. Đi cầu thang vẫn an toàn hơn Lão già nhất định phải thí nghiệm thêm một lần nữa sao Lần trước uh, tiểu minh đã thí nghiệm rồi còn gì hiểu mình công lực không đủ tư tưởng chưa có chứng chạc cho dù có giao lưu với cương thi thì cũng không thể điều khiển được cương thi còn ta thì khác nếu ta giao lưu được với cương thi thì sẽ tuyệt vời Lão già bộ lão già không tin tưởng vào trí tuệ của tôi sao Qua năm 15 thì ngươi sẽ trở thành người rồi Lúc đó ai giúp ta Lão gia Ông không sao chứ Lão gia Có phải bắt đầu từ bây giờ không Để xem ta biểu diễn đây nha Đi Mi mi mi mi 你想让他怎么样啊？所以，你想要他怎么何家公鸡何家菜，何家母鸡何家菜，何家小鸡何家菜。哈哈哈！老爷，你被他控制了。 媒婆好人说媒婆妙，谁知媒婆苦处是真不少。新娘床上叫媒婆听了心里跳，孤枕独眠我不要，抱个情郎度春宵，度春宵。哎，跑了一整天，怎么跑不动了？你被他控制了？老贾，好像你被他控制了。当然不是，我学他嘛。哎。 Có ai ở nhà không nào Bà mày đến kìa Mày coi chừng nó nha Tao sẽ quay lại ngay Đừng có đụng vào Coi chừng đó Đây không phải là chuyện chơi đâu Sao kỳ vậy Không lẽ ép phi ngược Nè, Ở đây có người không vậy Có người không vậy Chết rồi, không lẽ mình bị cương thi khống chế Xin chào, lão gia, bộ lão gia biết kinh không hả? Từng một cái bay cao dễ sợ Vợ của tôi không có nhà, tôi đến để tiếp cô à, Chính vì vợ của ông không có nhà gì vậy tôi mới đến đó Ông muốn cái gì đi? Để tôi đi à, rót trà cho bà nhé ờ, Khỏi uống sữa cũng được mà ờ, Uống dạ, trà khỏe hơn ờ, Vậy thì cho trà sữa không lấy đường nha à. Ôi mẹ ơi Chắc cha này có ý đồ với mình Được Nhưng cái lúc vợ ông không có ở nhà Mình phải giải quyết à, Mời dùng trà dạ. Cảm ơn lão già nhé Lão già ơi đừng mà Đừng vô địa mà Thằng cha còn dội hơn mình nữa Xin lỗi nha Tôi không khống chế được mình Lão già Ông là người đã có vợ Còn tôi là gái chưa có chồng Nếu mà lửa gặp rơm Lâu ngày không bị cháy thì cũng bị nám đó Xin lỗi nha Tôi không biết phải giải thích với bà như thế nào nữa Chết rồi Chắc là tại mình nói to tiếng quá Vì bị ông mới sợ Không được Phải mỏng một chút mới được Thì cũng à, không à, trách được lão gia đâu Con người chứ đâu phải là cây cỏ đâu mà vô tình Hay là mình à, nói chuyện tâm sự một chút nha Bà Mai à Đứng lên đi Hãy nhìn em đi Nào đừng sợ Đừng mắc cỡ nha Từ từ thôi Tôi bảo ông vuốt ve tôi chứ đâu phải bóp cổ tôi đâu Mà vui vẻ Không cần phải kêu người Tôi không có phản ứng gì đâu Đánh gục nó đi Cưỡng hiếp Chết rồi Ông ấy đã bị mình lầm ngất đi rồi Cục mở đưa đến miệng mà cũng còn bị mất Đúng là Bà Mai à, bà đi đâu vậy Chồng của bà chắc là bị bệnh rồi đó Bà không biết hay sao Bộ mình bị chúng ta thật rồi hay sao mà lại bị cương thi điều khiển vậy Thế nào là nhớ đến sư muội phải không Ai mà nhớ cô ta chứ à, Mạng của cô ấy là hồ ly tinh suốt đời không lấy à? được chồng đâu Làm gì lại nói người ta Nói một chút cũng không được à Thế nào đau lòng hả Có phải tình chưa dứt không Đâu có đâu Bà giỏi hơn cô ta Thì tôi đâu có thương cổ Tôi đố anh cũng không dám đó Sư muội điểm nào cũng giỏi hơn bà Giọng nói thì ngọt ngào, tướng tá thì mỹ nhon Còn con người thì hiền lành Không hiểu tại sao tôi lại cưới bà Ông thừa nhận hết rồi phải không Cô ta giỏi hơn tôi ở điểm nào Tại sao không lấy cổ mà lấy tôi Tại sao mình lại nói thật ra hết trơn vậy Ông nói đi Bà thì khác bà chỉ có một điểm Mà đánh đổ hết tất cả mọi điểm ưu điểm của cô ta Điểm nào Cái tướng của bà tốt Số của bà sướng Vì để tôi cứu bà Ông đúng là đĩ miệng thật đó Đừng có nghĩ đến cô ta nữa nha Nếu không tôi không buông tha đâu Sư huynh Sư muội à Đừng có lạm dụng cái món thiên lý truyền tín hiệu Coi chừng sẽ hại dương khí đó Lần này em đến đây để cho anh biết Thiên hạ địa nhất mau Muốn hại anh đó Anh đã bắt cái con cương thi đó Nổi tiếng gian danh Hắn ta không phục khí Anh phải cẩn thận hắn đấy Khí sắc của anh tệ như vậy Hay là anh đã trúng tà rồi à. Đâu có Sư huynh à Ngày xưa chúng ta là thanh mai trúc mã Anh có chuyện gì thì em nhất định sẽ giúp anh Không cần đâu Anh vẫn còn cứ sợ vợ như ngày xưa Ăn nói gì mà nhỏ xíu vậy Sợ cô ấy nghe à? Đâu có Anh chả sợ ai cả Ông nói ông không sợ cái gì à, Tôi coi coi bà có bước ra hay không Chả biết ông đang làm cái gì nữa Mày quá Sư huynh à Vì mà anh nói anh không sợ vợ cổ Và ức hiếp anh đó hả Em không chịu đừng đừng đụng Đâu có gì đâu Sư huynh chẳng qua là tôn trọng uh, cổ đi thôi Người ta thường nói là một câu nhịn là chính câu lành mà Không được Em phải nói lý lẽ với chị ấy Thôi đừng có phê bình gì cả Này ông làm nhảm cái gì đi Ông làm nhảm gì với cái thùng mà nước rửa chân đó Thế nào Ông xúc miệng à Ông lấy nước rửa chân để xúc miệng à Ông đi điên rồi hả Đâu có tôi muốn thử coi cái nước rửa chân nó có hồi hám hay không Thôi đi ăn cơm Giờ Sư mũi à Thôi đừng nói nữa nha Có chuyện gì để mai mốt nói nha Không được Không được thì cũng phải được thôi Hôm nay sư huynh không có rảnh Vậy nha Bye bye Chỗ nào có nước là em sẽ xuất hiện chỗ đó Chú ý吃顿舒服饭喽。今天的汤不错哦，很好喝的。 Mấy cha con thích uống canh lắm cơ mà Tôi vớt hết cái ra chỉ chừa lại có nước thôi đó Canh Canh tức là nước rồi Ông làm nhảm cái gì vậy Lại nhớ đến sư muội rồi phải không Sư muội của ông biết làm cái gì Có biết nấu canh không Tôi nấu canh suốt ngày Để cho ông uống đấy Bà Bà hãy nhìn vào mắt của tôi đi Nhìn cái gì Nhìn vào đôi mắt của tôi kìa Bà có thấy gì không Tôi thấy ghen Tôi không phải nói chuyện đó Cái tổ canh này chứng tỏ cái tình yêu của bà đối với tôi Còn ở đây mà ông nói gì nghe kỳ vậy Sợ cái gì chứ Có ý đồ thâm độc Dương đông kích tay, Căm ơn. Bà xã để đáp lại tình yêu của bà tôi sẽ chén hết tô canh này Bỏ ra Nhìn cái gì Ăn cơm 你干嘛？什么不好学？学你爸爸的满身抖，福气都给你抖掉了。让臭小子吓死了！不，不是我，也不是我，我不会抖。哎呦，惨了，师妹真的来了！哎呀，快点想招，快点想招啊！有没有招？有没有招？ 想一个人喝光了啊！师兄，呃，师妹，呃，哎，老爸，你快跑！老爸，尝尝味道淡了一点，加点盐巴，加点盐巴，呃，哎呀哎呀，那不是盐巴，那是胡椒粉呐！那胡椒粉也一样，什么一样？那是很辣的，撒那么多胡椒粉怎么喝啊？正好正好正好。哎 转过头去嘛，就这样的对着碗哈气、哈气、哈气，太不卫生了嘛！哎，老爸，你往汤里打哈气，那我们怎么喝啊？是不用喝，你把全喝光了。喝光就喝光，我吃点亏，照单全收。啊，是不是？这喷嚏打的连汤都有回声了。以后啊，你们要注意卫生。哇，你真的喝？啊？哎给关。 Nước để lão già Ăn cơm Lão già nước đây Đi chỗ khác Lão già nó rung Phải tay mày rung nó thôi Tô nước rung Rung hả Rung thì tao uống Cha còn uống nữa à Lại uống à Lão già nước đây Sao mày lại quăng thao nước xuống đất vậy Xin lỗi lão già Thôi ra ngoài đi Thôi không có gì Ăn cơm đi Ăn cơm Bộ ngươi chết rồi hả Bà nói cái gì vậy Chị đừng có độc ác như vậy Cái chiều này gọi là thiên lý truyền chân Chỗ nào có nước là chỗ đó tôi sẽ xuất hiện Khổng Bình Đứng lại Gì thế Hèn chi lúc nãy ông lại lãm nhảm trước cái thùng nước rửa chân Hèn gì nãy giờ cha cứ uống nước mãi như thế Tao cũng nghĩ như vậy đó Lão gia tao cũng nhìn thấy gì vậy Mày nhìn thấy là tao chết luôn đó Dám giỡn mặt trước mặt của tôi Tôi đâu có giỡn mặt gì đâu Chúng tôi là quan minh chính đại Chính trị đã ép sư huynh như vậy Kể cả gặp mặt cũng không cho Như vậy buộc lòng phải dùng thiên lý toàn chân Quan hệ với nhau bằng tín hiệu thôi Tín hiệu cũng không cho Tại chị không đẹp Vì vậy chị mới không có tự tin Nhưng mà sư huynh yêu chị như vậy Chị phải tin sư huynh chứ Đúng đấy, cô ta nói đúng đấy Vậy có nghĩa là ông nói tôi xấu chứ gì Tôi đâu có nói bà xấu Tôi muốn nói bà là phải tin nó tôi. Bà không tin mình xấu thì cũng nên tin sự huynh chứ Tiếp tục như bị đổ vỡ hạnh phúc gia đình lắm Hãy cút đi Lần này cha bị đòn rồi Đừng sợ Lúc nãy em cất cây roi rồi Nhưng mà sáng nay tôi thấy bà chủ Mua một khúc cây về đó Cây à Phen này ổng nát gáo rồi Ban ngày thì cho ma ăn Ban đêm thì phải đi tuần chán thật Anh hù em hả Em sợ quá Tôi muốn ăn nhang Làm ma mà còn đòi ăn nhang Thôi đi chúng tôi không có mang nhang Chơi nó đi Ăn đỡ đất đi Đợi ngày mai hắn ăn nhanh. Tao đã nói với mày rồi Mày mà chọc giận tao tao đánh mày đó nha Liệu hồn Hồi nào nó chỉ đùa thôi Kể cả tao mày cũng chơi à Tôi không xa Tao sẽ dùng bùa để bao vây mày Bước ra đi Không ra Mau ra Đã bảo không ra mà Mày không ra phải không Tao sẽ dùng pháo đại để tống mày ra Cho mày khỏi đầu thang Để xem mày sợ hay không Để xem ngươi làm sao thoát khỏi được những lá bùa này Ngươi còn cười nữa à Tiểu Minh Giải quyết đó Anh đúng là vô dụng thật đó Để tôi Nó đi đâu rồi à, Đừng sợ Có bùa mà Bùa Bùa đã nát hết trơn rồi Quần áo tôi đâu Đâu rồi Mẹ kiếp Tao sẽ lấy bùa để trói mày Tao sẽ lấy kim cang để đánh mày Cha ơi Coi tụi bay kìa Bảo tụi bay đi tuần Thế mà tụi bay lại thả ma ra Thế thì làm sao đây Tôi không sợ các người đông người đâu Tôi sẽ dùng thuật tàn hình Cha ơi mất tiêu rồi Đừng sợ cha sẽ dùng thiên lý nhãn Cha sẽ nhìn thấy nó thể mình <laughs> Bây giờ tôi sẽ chơi ông Cha ơi Đừng bao giờ bức mây động rừng Cha làm gì đi Cha đang luyện khí Luyện khí để làm gì Để hù ma nhát quỷ Hù ma nhát quỷ Chết rồi Không lẽ xui xẻo như bị sao Trời Tại sao cha lại nằm xuống đất Hoàng đã Ma nó nằm dưới đất Ở dưới đất à Tránh ra Mày này tao bắt mày được thì mày biết tay tao Trời Cha đang làm cái gì biết? Cha ngửa lưng Trời Cha lại làm cái gì nữa đi Mày nhìn là mày biết rồi Mà còn hỏi cái gì nữa Cha làm gì kỳ vậy 你这个死三八，我烫扁了你！哼，我烫你个小人头，烫到你有气没地方出；我烫你个小人脚，让你裤子穿不了。我烫你！老婆，啊，来吧，老婆，那啊，哎，不行了，不行了！哎，老婆，你得替我做一下。哎呀，什么做一下？晚上再做嘛。哎呀，我的意思是让你替我做一卦。 Con người có chia làm ba phần Thượng, Trung, Hạ Từ cổ tới bụng là Thượng Đình Thượng Đình của hắn là kim Còn ông là hỏa Vàng thật mà cũng phải sợ lửa à Trung đình của hắn là mộc Còn ông là thổ Mộc kỵ thổ đi Hạ đình của nó là thổ Còn ông là thủy Nước gặp đất là đất tan Thổ kỵ nước Đúng vậy Ngũ hành của hắn hoàn toàn hơn ông Và khắc ông Ông là người cõi dương Hắn là người cõi âm Vào cái đêm ông đi bắt ma Giờ, ngày, tháng, năm Cùng với bổ mạng của ông Hoàn toàn ngược hẳn lại Cho nên Từ cái đêm hôm đó đến giờ Ông luôn gặp chuyện xui xẻo ngày, 真气逆转，头重脚轻，好危险的！这么严重啊！还有啊，要吃软饭，不然的话很容易噎死。还有什么？这还是小忌，还有三大忌。第一忌口舌，跟人说话千万别顶嘴，尤其是你老婆我。那我呢？嗯。第二忌女色。我找师妹帮我画符驱邪，算不算犯忌啊？当然算了。不过你还要忌小人呢。 我这辈子除了天下第一毛之外，还真没什么小人。我说你师妹是小人啊！你胡扯瞎扯吧你！你敢顶嘴？我刚说完你就忘了。嗯，小花，哎，我们去买荔枝柴和公鸡血，把铜甲室烧了它。嗯。鬼婆。哦。你跟少爷看这老爷，别让他出去啊。嗯。嗯哼。哼。 Mẹ ơi con đã tính cho cha rồi Cha chỉ kỵ tiểu nhân mà thôi Không nói như lúc nãy thì ông đâu có sợ Lúc nào cũng cãi vợ Cha xưa nay lúc nào cũng sợ mẹ mà Chắc chắn là phải nhờ sư muội giúp mình Cha Cha sợ phải không Vâng Tao sợ ma tìm tao để trả thù Nhưng mà không cần phải sợ Có mày rồi Con à con thì cũng được thôi Nhưng mà Nhưng mà nhờ sư cô đến giúp cha mới được à Mày nói đó nha Mày phải giải thích với mẹ mày đi Giải thích với mẹ Thì thà giải thích với ma còn sướng hơn Để con đi tìm sư cô <sighs> Mình đúng là vô dụng Con của mình nó không biết tẩy mình Con của mình mà Nhậm nhò gì nhảy Lão già mắt nhảy là tiểu nhân tới Chết rồi Sư muội nói để nhất mau nó thù mình Để nhất mau mà đến Nó sẽ giết ông ngay đó Tao sợ hắn à Công lực của ông đã yếu rồi Đừng sợ tao sẽ sử dụng cái chiêu người ma hợp nhất Vậy là ma phải nhập vào người à Ma nhập vào người là ma khống chế người Để giấc mau nhìn một cái là biết thôi nhưng đây là cái chiêu người ma hợp thuật Là người và ma hợp tác với nhau Tương trợ lẫn nhau cùng phát huy công lực Lão già con chóng mặt quá Giờ phút này mà chóng mặt cái gì Tập trung tinh thần Không lẽ nó tới rồi để nhất mau, ta biết ngươi rồi Lão gia Giải quyết nó đi Không Bình Đã lâu không gặp mà tánh của người vẫn không thay đổi Ngươi đã nói ngược lại rồi Chính ngươi không thay đổi đấy Để nhức mau Thì có gì đâu Đây là gọi là xuất kỳ cắt thắng mà Ngươi còn độc ác hơn ta Cái chiêu này gọi là cải kỳ bất bại Tùy ngươi Ngươi đâm ta Chơi khí cầm hả Ta đạp ngươi Ta chọt ngươi Hiệp thứ nhất coi như quên Đây là hiệp thứ hai ảo thuật xuyên tường do David Copperfield dạy ta đấy Qua đây Mà vui vẻ, Người có được không vậy? Chuyện nhỏ Để một miếng thép vào đây Cho dù hắn có qua Thì hắn cũng phải lỗ mũi ăn cầu thôi Nào, không dám qua đây hả? Mà vui vẻ Đừng sợ Cứ việc tấn vào đi Có con mà Lần này người chết chắc rồi Mình qua rồi Qua được rồi Được rồi Để nhức máu Đâu rồi uống rượu Rượu Tây của tôi thế nào cũng ngon lành hơn cái ngũ gia bì của ông đấy Mời Lão già chắc ăn rồi Tiểu lượng của hắn không bằng con đâu Cho hắn xin đi Nhanh lên Không bệnh. Chịu hết nổi rồi phải không Lão già Con hơi chóng mặt Rượu mạnh quá Lợi hại chưa Ngươi tưởng đây là rượu thường hả Đây là rượu bùa đấy Rượu bùa Lão già Con chịu hết nổi rồi Mày tìm cách ra ngoài lấy thuốc giải rượu Con đi đây Lão gia, con ra không được Mày nghĩ cách nhảy ra ngoài đi Khổng Bình Anh sai rồi hả Còn lâu tôi mới sai Nào Nhìn lên đi Ngươi không nhận mình sai có nghĩa là chưa sai Chưa sai có nghĩa là muốn đấu với ta Ngươi tưởng ngươi làm được ta không làm được sao Ta không được gì Ta không chế không được rồi Muốn bay hả Ta cũng biết bay vậy Bay Bay Mà gì vậy Mày ráng cầm cự nha Đừng thả tao xuống nha Thế nào Còn có trò gì nữa không Lão gia con chịu hết nổi rồi Mệt quá Lão gia ơi Con nhảy ra ngoài không được Quá dễ dàng Không sao Chúng ta thử đụng từ đi nhé Mao Sơn Thăng Phong Câu Tôi cũng lên được vậy Cầu như bị mà cũng dám nhảy à Không được Mình phải chịu chơi mới được Đợi đấy tà rồi Người ma hợp thuật người hãy thả ta ra đi <laughs> à, Thế nào Ta đã giam ngươi lại rồi Ngươi không chơi lại ta đâu Người muốn gì Nghe nói người đã nhận được một cây cương thi ngàn năm Phải không Đúng đấy Nhưng người không thể lấy được đâu nha Ta không lấy mà ta cướp Hãy từ từ nằm trong đó đi nha Để nhức mau Đừng Ngươi đừng có đụng vào cương thi của ta Nguy hiểm lắm Để nhức mau quay lại đi khí rất là nặng Nó có thể phục sinh bất cứ lúc nào Nhưng mà cái tay khổng bình này Trình độ kém thật đó Đúng là chả ra làm sao Bỏ hết bỏ cái chuyện này đi Dẹp Bỏ Đây là cái trò gì đấy Chả ra làm sao Cái con cương thi này Đúng là thuộc loại chánh phẩm tuyệt vời đây là cương thi của cương thi chỉ có đồ nghề của mình mới thuộc về loại thượng hảo hạng thôi mang nó về từ từ nghiên cứu mẹ kiếp sao mà nặng thế chuyện gì rớt vô đầu mình vậy Chết mình rồi Tao cưng mình như trứng Mà mày xử tao như bèo 重生。 Sí. <laughs> tao chịu hết nổi rồi Mày tưởng chỉ của mày mới biết bóp cổ thôi hả Tao cũng biết bóp vậy Cứu tôi với Để nhất bao Cái con cường thi này đúng là cực 厉害。 chiêu này có được không sư cô Cái chiêu liên hoa kim châm này không cầm cự được bao lâu đâu Chúng ta phải tranh thủ đi vẽ bùa trừ tà mới được Dạ Trời Vậy còn con làm gì Còn đứng ở đây Còn đứng ở đây hả Đứng ở đây để làm gì Hay là cho con đi cùng đi Thôi đi nào Có chuyện gì thì thông báo cho tao biết Sao không có người đây? Đúng đấy Cha con đâu rồi Hãy nhìn kia người đứng đây làm gì Bảo vệ cho lão gia và sư cô Sư cô Phải cái cô hâm hổm không Đúng đấy người làm gì đó Bà chủ ơi Bà không được vào đâu Sư cô nói không được vào làm phiền cổ người hãy tránh ra Sư cô Tôi đã cố gắng hết sức rồi Ta không trách người Chỉ trách người này thôi Chị có biết không Chị xâm vào đây Chẳng những làm cho chúng tôi phí công Mà tí nữa đã tẩu qua nhập ma đó Tôi chả biết gì cả Tôi chỉ nhìn thấy hai người xà nẹo Ở đó mà thôi Chị nói vậy, Tôi chỉ dễ bùa trừ tà cho sư huynh thôi Tôi đã bắt quả tang rồi còn dám cãi nữa Đừng cãi nữa Cương thi đã giết chết đệ nhất bao Tí nữa là tôi mất mạng nhờ sư muội đến cứu đó Nghe chưa Các người thông đồng nhau Nói gì mà chả được Chết rồi Sư cô ơi Bùa phép của sư cô Cầm cự không nổi rồi Còn cương thi nó tỉnh lại Nó hút hết máu của đệ nhất bao Bây giờ nó đang đến đây đó Thì sao là có thật à Bây giờ bà tin chưa Sư muội Tiểu Minh ờ. Con và Tiểu Hoa lấy máu gà và quỷ mục Đi đối phó với con ma Kéo dài càng lâu càng tốt nhé Đi đi Sư muội à Anh nhanh chóng dễ bùa Dùm anh để anh nhanh chóng Khôi phục nguyên khí để đối phó với con cương thi Lúc nãy chỉ vào trong đây làm hết mực rồi Mực khô hết trơn rồi Thế phải làm sao mới có thể biết được Thì cũng dễ thôi chỉ chịu khó dạ, Thè cái lưỡi ra Cái gì Còn la cái gì nữa Mau thè lưỡi ra đi Xin lỗi nha Bị lem rồi Đi đi còn nữa Không được vào nghe chưa Nếu không thì lại hết mực bây giờ Mẹ kiếp Thừa lúc đục thả câu Để coi cô làm được cái gì Lạ thật Sao chả thấy động tịnh gì cả vậy Dù lý lúc nãy thấy ở đây cơ mà Sao bây giờ im re vậy Thôi đừng nói nhiều Mình vào trong đó đi Máu gà Quỷ mục Chết rồi Chạy thôi <laughs> Sư muội ơi Anh chịu hết nổi rồi Sư huynh ơi Anh đừng có động đậy mà Đó là bởi vì vợ anh quá dữ Nếu như vợ anh mà không dữ Thì anh đâu có sợ cổ Anh không sợ cổ thì anh sẽ không sợ nhột Mà anh không sợ nhột thì nãy giờ chúng ta đã xong việc rồi Tại vợ anh đó Anh hãy ráng chịu khó một chút nha Đúng là chịu hết nổi Bà chủ ơi Bà chủ hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi Mày đứng đó làm gì Mau đi tìm Tiểu Minh và thiếu hóa đi Sư huynh Ở đó có nhiều ma lắm Anh cũng là ma mà Đi qua bển đi Mẹ ơi Còn ma vui vẻ đâu Đi dàn xếp với ma rồi Thế nào rồi ma vui vẻ Tụi nó dữ quá Không dàn xếp được Vậy thì mau vào đây đi Mau vào đi Mau chui vào đây Tránh ra Tránh ra đi Đừng có qua đây nha Đi chỗ các châu Đi Tiểu Hoa Con qua đây Đưa cái lưới cho mẹ Đi con con Con có thể lấy cành cây mà đánh ma mà Mẹ phải đi cứu ma vui vẻ Nhanh lên này ra cho ta ma huệ mà cũng dám đến quậy chi hợp Đúng là trời xanh một đôi Em trước, anh sau, anh bắt, em giết Sư muội Mùi vẫn nhẹ như ngày nào Mình đi khóa cửa đi Nè ông Mapa, ông làm cái quái gì vậy Người ta làm phép bắt ma đấy Chị có hiểu không à. Tôi cũng biết vậy Coi chừng Tiểu Minh cứ thi đâu rồi ờ, Chắc là nó đi lạc rồi Vậy là thiên hạ Thái Bình rồi Sư muội à Dùng âm dương kiếm pháp đối phó với nó được không Được Vậy tôi làm cái gì Bà làm bia đỡ đạn đi Trung chỉ huyết chẩn can dương trung chỉ huyết dẫn can âm thuận ứng âm dương bảo kiếm khai quan song kiếm hợp lực ông bà, bà tội quá đổ mồ hôi kìa chết rồi Tại sao lại thế này Lại là chị nữa Chị toàn là phá chuyện không à hết rồi Bây giờ làm sao đây Làm sao đây Lão già chúng ta phải làm sao đây Làm sao đây Làm sao đây Theo chị thì làm sao Thế theo con nói làm sao thì làm sao vậy Tiểu Minh Tiểu Hoa Hai cháu lên lầu lấy lá bùa lớn Từ trên nhảy xuống ôm chặt con Cương Thi Nhảy xuống đây hả Dạ Sư huynh Mai vô nghĩa tôi đến đến ba hai người mở cửa nha Tôi sẽ dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng của đó. Nếu còn tôi Chị đứng phía sau của tôi Đứng phía sau để làm gì Làm bia đỡ đạn sợ Sư muội coi chừng Sư muội Nó sợ tấm hình Tại sao biết sao Khi nó nhìn vào tấm hình Đó là lúc thần đất lệnh Chi giờ Chúng ta cùng giao hòa ký Giao hòa dạng sự hứng Nó sợ linh khí của tấm hình này Nhưng mà chỉ có thể làm cho nó dừng lại Chứ đâu có tiêu diệt được đó Chúng ta phải hợp nhất như là tấm hình vậy Phải tăng cường linh khí Cả nhà cùng cười phải là người trong gia đình này Đâu có sao Có cô ta thì không còn lên nghiệm nữa Tiếp tục cười đi Đã bảo là cô tính ra cơ mà Đi đi Ông muốn cái gì Muốn vợ bé Cái gì Cầm mồm đi Cười đi Khi không ông có thêm bà nhỏ tôi đâu có chịu Mẹ nín đi hữu sự thành sông mà Có thêm một người giúp việc có phải tốt hơn không Cười đi Không cười Cười đi Không cười Cười đi Mọi người không cười Chạy đi Thanh niên đi cầu thang Đợi tôi với quá trọng lượng quy định rồi Xuống đi Sư muội mặc kệ đó Sư muội Chạy đi Nhanh lên Bây giờ phải làm sao Chỉ còn có một cách duy nhất là điều khiển con quân thi nhà mình Vậy à Tiểu Bình đi chuẩn bị đi Các người đi qua bên cầu thang Ngươi cũng vậy đi đi Bích cầu thang lại sư cô làm sao lên Một mình sư cô có được không Sao lại không được chứ Nó chạy lên rồi kìa Để đợi như bị làm sao tôi lên Cô hãy những nại một chút đi Chắc là sư cô chịu hết nổi rồi mình đi cứu cổ đi Không phải là cơm cứu Phải đợi cha con lo xong cái vụ kia rồi mới cứu được Ông mập bà xong chưa Sắp xong rồi Thấy chưa Cô chịu khó nhẫn nại một chút nữa nha Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng đã lên được rồi Ờ, thật là độc ác đó tại sao lại bỏ tôi một mình ở dưới tôi đâu phải độc ác đâu tôi cũng vì đại cuộc đại cuộc cái con khỉ bà muốn trả thù tôi thì có đi ai trả thù nào cái thằng cương thi nhà mình được đấy vừa khỏe mạnh vừa linh hoạt Cương Thiên Ngũ là đệ nhất lực sĩ của Thanh Triều Lại là trai thơ Không thể thế được Thế nào Bị người ta phá thân rồi Chết rồi Nó chịu đựng không được Cương Thiên Ngũ và Tiểu Minh đều là trai thơ Dương khí quá nặng phải bổ sung âm khí Tôi được đấy Mày đâu phải là phụ nữ Nhưng tôi là ma vui vẻ Mau nhập vào người của Kinh Thiên Ngũ Để tao cầm cự ở đây Giải quyết nó đi nó dở thật đấy cương thi sợ điện giật ma vui vẻ mau chạy đi người bị điện giật thì không thể đầu thai được đâu mau bước xa đi lão già mặc kệ tôi ma vui vẻ Ngươi đã độ hai mươi mấy năm rồi Vài ngày nữa là cơ hội đầu thai của ngươi Mau chạy ra đi Mày đánh lão già của tao Mày đánh bà chủ của tao Mày đánh tiểu thư của tao Mày đánh cậu chủ của tao Tao không tha cho mày đâu Mà vui vẻ Mau ra đi Không được Tôi không thể thả nó ra được Nó mà bước ra thì cả nhà của ông mất mạng đấy Mà vui vẻ ra đi Ra đi Các người mặc kệ tôi Hãy chạy đi Chạy đi Chạy đi Chạy đi vui vẻ Ma vui vẻ Lão già Ma vui vẻ Người bình an về đây thật là hay đó Lão gia, Ta tự người không có cơ hội để đầu thai Tôi không muốn đầu thai để suốt đời sống cùng với lão gia, Được đấy Có được không bà chủ Được Có được không bà chủ Cái gì Thì cổ cũng là bà chủ vậy Không được Cười một cái đi Cười đi